bao lâu vai gầy ngắm ngàn môi thắm thương ngây tròn đợi chúng đôi mãi yêu như ngày cưới hai đứa kêu nhau mình ơi tròn đợi chúng đôi mãi yêu như ngày cưới hai đứa kini gian dỗi nhưng đôi ta mãi còn nhớ

nhịp đàn lưu luyện trên đường đi. Em ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau Khi tiễn ngát hôm nào thôi phút cao Lòng bóng tay vương nặng bão nỗi sầu Mãi tôi rơi bước quê nhà hành trang mang nặng niềm thương Nhớ khi mình còn thức trắng đêm sương Nhớ điệu hò thả thiết bao sầu vương những nhanh sông xa dần thác nguồn vì người còn những bước chân miệt mài ngõ hoang để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng nghe tim mãi mơ màng truyền hợp tan mãi trên ngàn lối biết đời đã cho ta được ngày vui ước mong lần về dọa nỗi đơn côi chúng mình lại thạo thức bao buồn vui đêm nay tiến đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm vàng em không lấy tình yêu trời cho em nhan sắc để em không may mắn số em cơ hàn chẳng một người cứu mang rồi có bao đêm em nằm em khóc thầm đời em như bọt bèo vì em phần số nghèo em mơ giàu sang về đi em cuộc sống mẹ cha luôn trông ngóng xin em hãy quay về sống tùy nghèo mà lòng thành em em em em đẹp người người vào lòng bao bao gọi mời bên say ra đâu có yêu yêu ơi chỉ là vui tiền lấy thân khi đêm đêm xuống ôi cuồng đời đời cười mà lệ như rơi lạc bước hoang cuộc sao bé bằng tình bạc vàng Em không lấy tình yêu Trời cho em không may mắn số em cơ hàn chẳng một người cứu mang rồi có bao đêm em nằm em khóc thầm đời em như bọt bèo vì em phần số nhiều, em mơ giàu sang về đi em cuồng sống mẹ cha luôn trông ngóng xin em hãy quay về sống tùy nghèo mà lòng thành thơ về đi em cuồng sống mẹ cha luôn trông ngóng xin em hãy quay về sống tùy nghèo mà long thành nhanh tin thơm lùi thời gian ngoài trời mưa rơi rơi mà hồn ai chơi vơi sao nhớ nhung hoài từng giọt mưa rơi rơi là lời ca xa xôi thắm thiết thương ai lướt đi ngoài mưa dù trời còn mưa rơi đừng buồn lòng ai ơi ta vẫn tươi cười rồi ngày trời thổi mưa đời lại đẹp như thơ tâm hát câu yêu đương duyên anh của mình trời đã khuya rồi đây mưa trên sông chiều anh mới đến bóng dương nghiêng rõ du thềm bầu trời xanh biếc màu mắt em nhìn nỗi ngàn câu nhớ mãi mấy tình của mẹ quê đâu xong của người em mơ mộng và chiều vàng ngát mênh mông là chiều ngày ấy sang sông em chờ trông về thăm tôi xưa để nghe tiếng ngọt ngào du bóng dừa xa xôi bước người anh lữ thứ nhớ thương hoài câu hát chiều làng em xa xôi bước người anh lữ thứ nhớ thương hoài câu hát chiều làng em năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần lòng buồn vơi vơi xa xăm gợi lại kỷ niệm khôn nguôi thương cõi năm ban chiều và mái tranh thuốc còn nằm nôi cây mê che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau giữ âm xưa như ngỡ xong lại bên giây phút đầu lời nào ngọt ngào cho nhau tình nào hò hẹn mãi sau thôi xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lâu mình trôi níu dòng đời trôi dọn lệ rơi thấm mặn bỡ môi uống chung nhau chén tình ngất trao để quên thương đau quê hương em con gái ao bà ba gánh mà non câu ca dao trên lúa bốn ngàn năm hơn vẫn còn còn dùng đồng mùi thơm thơm đường về nhà càng vui hơn tay hãy đông cho thân tràn chén tình đậm đà mến thương buồn vơi vơi xa xăm gợi lại kỷ niệm khôn nguôi thương cõi làm ban chiều và mái tranh thuốc còn nằm nôi cây me che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau giữ âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu lời nào ngọt ngào cho nhau tình nào hò hẹn mãi sau thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng nghiêng nghiêng chỗ bông mão như một vui ôm tròn vào lòng lục bình trôi níu dòng đời trôi dọn lệ rơi thấm mặt bờ môi uống chung nhau trên tình ngất trao để quên thương đau quê hương em con gái ao bà ba gánh mà non câu ca dao trên lúa bốn ngàn năm hơn vẫn còn còn dùng đồng mùi thơm thơm đừng về nhà càng vui hơn ta hãy thương cho thân tràn trên tình đậm đà mến thương đồng mùi thơm thơm đường về nhà càng vui hơn ta hãy cho thâm tràn trên tình đậm đà mến thương